rồi xong ạ à. em nấu bé thơ nấu cái gì đi con cá em nấu gì cá nấu cá à à con đi hay gì nấu nấu em nấu đi nấu cái gì mẹ cái nhà em lấy cái gì mẹ con của chỗ con mà nấu bánh pizza đi nấu bánh pizza đi đây là của em đây là của em đây là của em đây là của em đây là của mẹ kêu, ăn ừ. cái gì đưa cho nó ờ, nấu đi em nấu cái gì nấu pizza hả dạ. hai ăn hả ừ hai ăn luôn con cộng là con cộng cho chắc vào hai anh em hai chết rồi rồi con ờ, nấu cho hai ăn chín chưa chín chưa chín rồi rồi bưng ra nào nào em lấy cái kia này em lấy cái kia đang đang có một ừ đây của em đây okay. nào em đun canh hả nào đấy nhá ơ mẹ cà bê em cà bao nè đây Mẹ. ơi nó cào cắn nào nào múc đi nào múc đi nào em em lấy nồi à em em chiên thịt gà cho bà nhé nào đây cho đây đây em lấy nồi em chiên gà cho bà nào đây em đổ gà vào đúng rồi em đảo đảo đảo nhé. Gà chín chưa? Gà chín rồi Này em cho đi cho bà nào Đâm Thìa đâu? Thìa đây hả? Này em mời, em mời bà nội Em mời mọi người Mọi người ơi À, ăn à, đi Em mời mọi người Đâu rồi bà thử coi Em mời mọi người ha Em mời mọi người ha Em mời ba xin Ba xin nào là em lấy đồ cho bà nội nha rồi ban xong rồi dạ, dạ. ngon lắm hai nào rồi em em em một phát trên này đúng rồi nào em em em một một miếng này nữa cho bà nội nào đưa đưa ông nhẹ nào Dạ anh cho bà nội ăn cái gì nào Dạ Nào Bà nội ơi Con mời bà nội ăn Dạ Mọi người chờ một xíu ha Bé Thương đang đưa đồ cho bà nội chào mọi người bé thư đã về rồi mình rửa nhá rồi cho ba nước ngọt trang có nặng đâu rồi kìa chán nước ngọt kìa hả đây hả ừ, ừ. lấy nước này nước này à ờ, lấy chai nước ngọt rồi, đi đây là phai đây là rượu đây cho mẹ đá đâu đá đâu ừ. hai ơi ừ. sao ạ rồi nước ngọt ngon quá nào em, muốn bánh cho cho hai ăn nào đưa cho cái này là dạ, em muốn bánh cho hai ăn nào đây đây là bỏ đi mì bỏ ờ mẹ mẹ em mừng em mẹ ừ đây rồi ban xong rồi hay ơi mẹ chạy con nào cho mẹ xin một miếng nào mẹ xin nào em chân em chân vai tay cho mẹ ừ em xin qua tay xin qua tay cho mọi người em mời mọi người ăn mời ai ơi ăn ăn khoai tây khoai tây đáng rồi khoai tây đây là món khoai tây của bé thanh thư ngon quá cảm ơn vệ xin mẹ ừ, vệ xin mẹ ừ. nhà đâu dạ có nhà đâu bây giờ lấy từng miếng phô mai bánh gì ra nướng đi hai gì bánh à, ăn bánh pizza 해볼게요. ăn ha nào Hớm Nào em ở đây là nóng quá nóng quá nóng quá Nóng lắm Béo béo cầm Đây em Hai hai ơi Em nấu bột nè Ô nóng hả Hai mẹ Ừ Nóng hả nóng hả đây nào bắt đầu mẹ ơi ừ. đây là của mẹ của con đây là của hai để bé vết thương lấy à bé thương lấy cho mẹ nào một miếng lấy cho đây đây lấy cho mẹ lấy bà nội miếng hả bà nội miếng lấy lấy lấy đây để lấy cho cho bà nội miếng à, đi ăn à, về nha ừ. Thế mọi người mọi người bé chơi một tí ha ngồi từ ngồi gọn lại con em nấu đồ cho ba nha em nấu là gì nè thịt gà hả thịt gà với bánh mì hả dạ đây đây à Mày. xúc xích anh ăn không ngon ừ họ ngọn gọn gài họ xếp chân cho nó con mượn hay ơi bé nghĩ thôi nóng nè hớt mũi này nó cầm ừ nấu gì cho chó trong nhà ăn chưa nào mẹ hết nấu rồi ừ lắm em phải để ở đây chứ Mẹ ơi Ơi Biết cam cây không không? Ừ Để đây, đây, đây, đây Để đây Mẹ ơi, mẹ ăn nóng ơi, cây này Mẹ, hàng cây của qua tay rồi Cái, cái đồ mút kia đằng sao em kìa Mẹ Đó Kêu bây giờ ngồi kéo chân lại để từ mút kia, từ mút kia đây Đâu, đâu Hả? Hãy thấy trong cô thâu nữa Ừ Không có Từ mút vô đây Hả? Cái gì xanh này Đây Mẹ ơi Ơi bánh kem rồi Đâu, bánh kem đâu Đây Em xin Em ăn đi ừ mỹ xin nào bé bé tôi lấy lên lấy đồ này cho lấy cho một người ăn đi đấy quý khách ăn đi nóng nóng mẹ ơi mẹ ơi nóng nóng thêm này đây em đổ pizza đây sao vậy ừ ra kia nào đi ừ, chị nhẹ đi nhẹ bay ngót bay nè ừ anh nhẹ nhẹ ngót bay nè ừ ờ, chị nấu ăn đi dạ em thêm nấu ba pizza cho cho mọi người ăn chưa ừ. ừ. đâu rồi em uống đi đây đi ly của em đâu đi của em đâu hả đi của em đâu đi của em mất rồi ừ đó rồi mẹ ơi ơi mất mất cái đầu rồi đây. à mất hả ngon quá xem vậy ừ, mẹ xin mẹ ờ mẹ xin mẹ ừ mẹ nó con bia rồi mẹ ơi mẹ dạ nó con bia ừ gà dạ, dạ, cho chào con rồi này à nè ơi dạ, chào câu rồi đây nè ơi chào câu đấy chào này là mùi đây là mẹ chào mùi ừ. mẹ cha chào câu hả thôi bây giờ thôi bây giờ đang nhớ rồi đang nhớ chào thì tạm ngồi nhá mẹ chào câu đây. chào câu. Hai ơi chào câu. Lấy gì nấu cũng được. Chảo, ao ao. Lấy nồi, lấy nồi cũng được, lấy tạm nồi luôn. Nấu chảo. Ừ. Đây là mạng ngồi. Ừ. Em ăn. Dạ em ăn đi. Ừ. Đúng rồi, em ăn em cầm anh ăn. Đúng rồi ngon quá ngon quá bé bé thư mời mọi người ăn pizza ha